À, về tính chất hóa học à, khi nghiên cứu về tính chất hóa học thì tất nhiên rồi mỗi một loại hợp chất hữu cơ sẽ có những phản ứng đặc trưng riêng đúng nào tuy nhiên ở phần anken cũng tương tự như chúng ta học ankan thầy chưa đưa vội cái phản ứng đặc trưng mà thầy sẽ hướng dẫn các bạn là làm bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy bởi vì từ phản ứng đốt cháy này các bạn sẽ hình thành cho mình được công thức chung của các loại hợp chất các bạn đang xét đó xong chưa nào bây giờ thầy nhắc lại về đặc điểm cấu tạo của anh anken nhé đặc điểm cấu tạo của anh anken thì trong phân tử nó trong phân tử anh Anke này nó có một nối đôi CC đúng không? Một nối đôi CC tức là nó có bao nhiêu ạ? Có một liên kết pi. Nó chỉ có một liên kết pi thôi và còn lại đều là các liên kết sigma bao gồm là sigma CC và sigma CH đúng không ạ? Và liên kết sigma bao gồm là sigma CC đúng không? Sigma CC và sigma CH. Đó. Tất nhiên rồi, nó mạch hở đúng không ạ? Nó mạch hở cho nên là gì? À, K phân tử nó sẽ bằng pi cộng vòng. Pi bằng 1 cộng vòng bằng 0 thì K phân tử của anh Anken nó sẽ bằng 1. Và với một công thức của hydrobon bất kỳ thì mình có thể viết ở dạng là CnH2n cộng 2 trừ 2K. K chính là độ bất bão hòa của cái phân tử đó. Các bạn hãy lắp cao một cho thầy vào thì mình sẽ suy ra được cái công thức của ngành Anken. Anken là gì ạ? Anken nó chính là CnH2n đúng không? Và từ đây mình sẽ đi viết phương trình đốt cháy của cái anh CnH2n này. Đấy thầy nhắc lại một chút xíu về cái đặc điểm công thức nha. Với phần C tính chất học, phản đầu tiên chúng ta sẽ xét đó là phản đốt cháy. Phản đốt cháy hay còn gọi là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Phương trình đốt cháy như sau. CnHn cộng oxy thì nó sẽ sinh ra được là NCO2 cộng N nước và hệ số cân bằng oxy là 3N trên 2. Sản phẩm cháy giống như anh ancan, đúng không? Tại sao? Bởi vì thành phần nguyên tố của chúng giống nhau. Các bạn chú ý cho thầy nhé về thành phần nguyên tố. Về thành phần nguyên tố của hydrocarbon bất kỳ đúng không ạ? Nó đều có hai nguyên tố thôi, đó là nguyên tố C và nguyên tố H. Khi bị oxy hóa hoàn toàn tức là cậu anh oxy thì C kết hợp với lại cái anh oxy để sinh ra sản phẩm cháy là CO2. Đúng không ạ? H kết hợp với oxy để sinh ra sản phẩm cháy là H2O. Đúng không? Đây là những sản phẩm cháy của chúng ta. Em hiểu chứ? Đúng không ạ? Đây. Về cách cân bằng, cân bằng làm sao số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai vế phải bằng nhau. Ở bên vế trái của chúng ta có N nguyên tử carbon. Tất nhiên rồi bên vế phải ta phải cân bằng n co 2 tương tự như vậy. 2NH chia 2 thì N vào nước. Và chúng ta sẽ tổng kết anh oxy bên phía phải là 2N cộng 1N là 3N, chia 2 thì 3N chia 2 và anh oxy. Bây giờ chúng ta thử áp dụng với một công